tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường Dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vẫn vương thật lòng anh yêu rõ vết thương em điểm thật sâu đã khiến tim u sầu bây giờ anh học cách để yêu một người đôi lương gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn ấp mà sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt em nghĩ dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vẫn vương thật lòng anh yêu dấu biết thương em vì em thật sao đã kiếm tim u sầu bây giờ anh học cách để yêu một người con đường